Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video hôm nay mình sẽ cập nhật về tình hình răng của mình Sau 1010 ngày niềng <laughs> răng à, Cũng đã được 6 tháng kể từ cái video cuối cùng mà mình cập nhật về tình hình răng của mình rồi Và từ lúc đó đến bây giờ thì răng của mình cũng không có quá nhiều thay đổi Bởi vì mình cũng đang ở những cái giai đoạn cuối cùng của quá trình niềng rồi giai đoạn cuối cùng thì cũng không đúng lắm bởi vì hiện tại thì mình vẫn còn phải kéo răng đóng khoảng ấy kể từ lúc mà mình cập nhật lần cuối đấy thì hai khoảng răng hàm trên của mình nó không có chịu chạy hoặc là nó có chạy nhưng bởi vì để mình giải thích khi mà hai cái răng của mình nó phải kéo để đóng khoảng lại thì cái khoảng ở chỗ cũ này nó lại bị hở ra và trong 6 tháng vừa rồi thì mình cứ liên tục phải kéo khoảng này rồi lại kéo cái khoảng lần trước đó và cứ liên tục như vậy nên cảm giác là mình thấy là trong 6 tháng vừa rồi mình chủ yếu là chờ đợi cho răng kéo khoảng vào khít với nhau thôi nhưng mà nó mãi không chịu khít <laughs> một điểm đáng lưu ý nữa là hiện tại mình vẫn còn một cái răng khôn hàm dưới này mình chưa có nhổ và chắc chắn là mình phải nhổ nó bởi vì hiện tại cái răng khôn nó đã nhú lên rồi và nó làm đẩy cái hàm bên phải của mình nó bị trồi ra ngoài và khi mà mình nhổ cái răng khôn này thì mình nghĩ khả năng cao là mình sẽ phải cắm vít lại để kéo cái hàm đi vô lại các bạn có thể thấy là bên này của mình nó bị sưng lên này mình có thể sờ thấy rõ cái răng khôn nó sưng lên này, này và bởi vì giai đoạn này nó rất là chậm như vậy nên có thể là mình sẽ gặp lại các bạn trong hai ba tháng tiếp theo và mình hy vọng là đến lúc đó răng của mình đã khít hết sau cái giai đoạn mà kéo răng khít vào rồi thì sẽ lại chỉnh răng vào đúng khớp cắn nữa mà mình nhớ không nhầm là giai đoạn đó sẽ mất khoảng tầm 3 6 tháng nữa đến bây giờ thì lịch hẹn nha khoa của mình thì 4 tuần mình mới đi một lần có nghĩa là một tháng mình mới đi một lần cơ nên là cái quá trình hiện tại nó rất rất rất chậm mình thấy đây là cái giai đoạn chậm nhất trong cả hành trình điều răng của mình không kể mấy cái tháng dịch mình phải ở nhà nha à, và đó là những cập nhật về tình hình răng của mình hiện tại à, mình hy vọng đây là một cái video mang tính rất tham khảo dành cho những bạn mà đang có ý định niềng răng hoặc là chuẩn bị niềng răng không phải là tất cả mọi người đều sẽ gặp trường hợp là cái thời gian niềng nó bị kéo dài giống như mình và mình hy vọng nếu như các bạn đang có định hình răng thì hãy đi đi ngay lập tức đi đừng chần chừ lâu hơn nữa mình hy vọng là cái video này một phần nào đó có ích với các bạn nếu như bạn thấy thích video này đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình ok hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo bye bye